tham khảo và lựa chọn được cho mình một cái con bếp thích hợp vừa với cái túi tiền của mình đây là dòng bếp à, tôi sẽ giới thiệu trước ở cái cây à, bếp nút xoay này theo thứ tự từ à, dưới lên đây bếp có số thứ tự là số 1 đây hiệu bếp là Paloma model là 330 SB thì đối với những dòng bếp này thì nó sẽ có những cái tính năng an toàn cơ bản là khóa ga khi nước cạn nồi và khóa ga khi tắt lửa ừ. thì đối như đối với những dòng bếp nút xoay này á thì à, nó sẽ có cái tính năng là rang đồ khô nút 3 giây này thì nó sẽ tăng nhiệt độ của que cảm biến lên 300 độ để cho chúng chúng ta rang được những món có nhiệt độ cao á được kéo dài thời gian nhưng nó cũng sẽ bị tắt lửa khi nhiệt độ quá 300 độ thì uh, shop cũng có uh, gắn thêm một cái loại công tắc rang giúp cho chúng ta rang được thoải mái không sợ bị tắt lửa như những cái ờ, như đây ở đây như những cái bếp ờ, theo mặc định của nó có thêm cái nút rang này nó vẫn sẽ tắt lửa thì tôi có gắn thêm cái công tắc rang đó thì đây là công tắc rang đây các bạn gạt qua phía bên phải nè là tắt đây gạt qua phía bên phải này là vị trí tắt cái chế độ rang nó đi bếp về trạng thái mặc định bình thường các bạn bật qua phía bên trái này gạt qua là để tăng cái chế độ rang nó lên các bạn có thể nấu được những món mà có nhiệt độ cao thoải mái không sợ bị tắt lửa nữa đây như con bếp số 2 này mã số số ờ, mà của nó đây giá và số thứ tự là số thứ hai bếp thì có mặt men chống xước ở bếp số thứ ba đây là dòng bếp Rinnai thì đối với những cái dòng bếp xay này thì ờ, có một số bếp thì tôi đã gắn cái công tắc rang vào có một số bếp thì tôi chưa gắn bạn nào mà có nhu cầu gắn thì tôi sẽ gắn vào thì các bạn có thể liên hệ đến shop qua số điện thoại là 0909 306 bếp số thứ tự là số 4 đây là dòng bếp Paloma 330SF Ừ, đây nút 3 giây nó đã có sẵn đây nè nếu mà các bạn có gắn thì liên hệ đến shop thì shop sẽ gắn cái công tắc rang vào trong cái nút này luôn thì các bạn chỉ việc đè giữ nút này 3 giây để nó sáng đèn lên thì nó sẽ kích hoạt cái que cảm biến nó lên để ta sử dụng thoải mái không sợ bị tắt lửa nữa tiếp theo thì con bếp mã số 4 này là con bếp mặt sơn đây mặt sơn ừ, bếp số thứ tự là số 5 cũng là dòng bếp Rinnai có mặt men chống xước và tôi cũng đã gắn cái công tắc rang vào rồi này tiếp tục bếp số thứ tự là số 6 cũng là dòng bếp Rinnai KGE31NSBL và đây là cái mức giá và số ờ, series của nó tiếp theo ở con bếp số thứ tự là số thứ bảy giá 1 triệu 8 mã số ờ, của nó đây Ừ. Rinnai KGM562PE công tắc rang của nó đây tôi đã gắn vào sẵn rồi tiếp theo qua cái cây bếp nút xoay nhấn thì đối với cây bếp nút nhấn này thì nó cũng có những cái tính năng an toàn cơ bản thôi đó là khóa ga khi nước cạn nồi đây là cái que cảm biến này nhờ vào que cảm biến này đây thứ hai nữa là khóa ga khi tắt lửa thì nó sẽ nhờ vào cái que cảm biến này giống như cái đầu mỏ hàng nè đây tôi bỏ ra đây là cái que cảm biến khóa ga khi tắt lửa thì khi mà cái ngọn lửa nó không làm nóng nó nữa thì cái rờ le nó sẽ đóng lại không cho ga ra rất là an toàn và cây màu trắng này là cái cây sứ ờ, đánh lửa thôi tiếp tục thì ờ, tôi sẽ giới thiệu từ dưới đến lên ở cái cây nút nhấn này thì mã số thứ tự là số 8 giá bếp là 1 triệu tư bếp này là mặt sơn tĩnh điện bếp này có mặt sơn tĩnh điện ha ừ. bếp số thứ tự là số 9 bếp mặt men giá 2 triệu 6 Paloma N86B ở bếp số thứ tự là số 10 thì đây là dòng bếp Paloma thì đối với con này thì nó sẽ đặc biệt hơn nó sẽ có chế độ là chọn nhiệt độ chiên ở 180 độ này và chế độ nấu nước ừ. đây chọn nhiệt độ chiên và nấu nước thì con này nó sẽ có hơn tính năng thêm đối với dòng bếp cơ bản này giá dạ, 2 triệu 8 mã số của nó là 900113 số thứ tự là số 10 tiếp theo mã số ờ, thứ tự là số 11 giá 2 triệu 6 mã xấu số của nó là 014878 đây là dòng bếp Rinnai KGM 64BE mặt sơn ờ, trắng men chống xước số thứ tự 12 giá 2 triệu đây Paloma 800B đó là qua hai xong hai cây bếp ờ, có những cái tính năng an toàn cơ bản tiếp theo tôi sẽ qua những ờ, dòng bếp ờ, kính full chức năng mặt kính cường lực full chức năng đây đây là những dòng bếp cao cấp thì ở dưới cùng đây mã số thứ tự là số 15 đây là dòng bếp cao cấp đây nó sẽ có những cái chế độ nướng tự động theo loại thực phẩm và nút điều chỉnh cái ngọn lửa nướng theo loại thực phẩm đây đây là cái nút chọn à, lửa chỉnh lửa đây và nút à, hẹn giờ cộng trừ này để tăng giảm cái thời gian nút à, điều chỉnh ngọn lửa là nút điện tử nha còn ở bếp bên phải thì nó sẽ có thêm tính năng là chọn nhiệt độ chiên chế độ nấu nước ở dưới 5 phút tắt nè ở trên là chế độ hâm giúp cho ta hâm nóng thức ăn mà khi mà đã chế biến chín thì nó sẽ hâm nóng thức ăn lên khoảng gần một phút nữa bếp nó sẽ khóa ga nút tiếp theo là cái chế độ rang thì nó sẽ tăng cái nhiệt độ của que cảm biến lên 300 độ để ta rang được những món có nhiệt độ cao kéo dài được thời gian thêm một tí nữa nhưng nó vẫn sẽ tắt lửa các bạn nào mà muốn ờ, nấu mà thoải mái không sợ bị tắt lửa thì có thể liên hệ đến shop để gắn ờ, cái công tắc rang đó tích hợp vào bên trong nút ba dây này ở à, phía bên phải sẽ là tính năng nấu cơm nấu cháo chọn à, được cái à, giờ nấu hiện giờ nấu đây đây là cái hộp pin của nó thì cái hộp pin này nó sử dụng hai cục pin đại đi đôi với nhau nên cái viên pin sạc của tôi á nó không thể để vừa được ở trong hộp pin này vì vậy tôi sẽ nối trực tiếp vào bên trong bếp ở phía sau hộp pin này ừ. tiếp theo bếp số 15 là ở đây tiếp tục bếp số 17 đây giá 5 triệu rưỡi mã 4 số đuôi của dãy số 6 số là 1798 đây là dòng bếp Rinnai S660 VCTS thì nó cũng sẽ có những cái tính năng giống như ờ, những cái ờ, dòng bếp kia thì nó sẽ có chọn nhiệt độ chiên nấu nước hâm và nút rang đồ khô nó ở phía bên ờ, trái này ừ. thì những cái vị trí này nó sẽ thay đổi có dòng bếp thì nó sẽ làm ở bên phải có bếp thì nó sẽ làm ở bên trái như vậy đó là thiết kế của mỗi dòng bếp theo cái à, thói quen của người sử dụng ở bếp bên à, phải đây thì nó sẽ có nấu cơm nấu cháo và hẹn giờ nấu bếp nướng cũng sẽ có hẹn giờ nướng và nướng hai tầng lửa nè ừ. tiếp theo mã số 19 đây là dòng bếp Paloma mặt trước và viền nó đều là màu đen đây là chế độ nấu nước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 các bạn nào mà sử dụng ờ, quen rồi thì mình có thể nhận biết qua cái kiểu mặt trước này cũng mình sẽ nhận biết được đây là cái dòng bếp của Rinnai kiểu này là kiểu 630 S630 tiếp theo trên cùng mã số 21 số tự này giá 7 triệu mã số 6 số của nó là 400104 thì đây là dòng bếp Paloma mặt màu đen viền của nó là màu đỏ này ừ. thì những cái tính năng này nó cũng giống như con Paloma ở phía dưới đây nấu cơm nấu cháo và bên phải của nó sẽ có nấu nước nhiệt độ chiên và nút 3 giây cũng có hẹn giờ cho cả hai bếp nấu thì đây là cái mặt bếp của nó đây mặt kính ừ. đây mặt kính này thì có hơi ờ, bụi dơ đây do để ngoài thì sẽ có bụi bặm thôi khi mà bạn ờ, khách hàng mà chốt chọn con nào thì tôi sẽ lau chùi bụi sạch sẽ và test những cái tính năng của nó tiếp theo đây là dòng à, bếp ga âm và từ âm thì dưới cùng số thứ tự là số 21 đây là dòng bếp từ âm Toshiba model của nó là PHB M46BS và đây là cái nút nguồn của nó đây tiếp theo đây là những cái nút à, bếp bên à, công tắc của bếp bên mở bếp bên phải nè bếp bên trong nè bếp nướng và bếp bên trái và ở phía dưới này nó sẽ có bảng chọn à, chế độ nấu cho trái nướng và bếp bên trong bên phải chứ ừ. tiếp theo dòng bếp ga âm hàng trưng bày số 22 giá 8 triệu đây mặt men chống xước đây là hàng à, trưng bày Raspberry bài này còn rất là đẹp thì ờ, đây là hộp pin dài của nó đây đây là cái đầu chờ để sạc pin nè bếp này được xuất xưởng vào ờ, tháng 9 năm 2019 rất là gần trên cùng đây là dòng bếp ga âm số 23 mặt kính tràn viền đây cái viền nó có mặt kính tràn ra luôn nè không có cái viền ở xung quanh ừ. đây là chọn vụ bếp nướng và đây là hộp pin bếp bên phải bếp bên trong đây là bếp bên bên trái à, bên phải nè bên trong bên trái ừ, các bạn xoay cùng chiều kim đồng hồ sẽ chỉnh ngọn lửa lớn ngược chiều kim đồng hồ là lửa nhỏ nè và các bạn đẩy cái ốp này ra nó sẽ bật ra nè thì đây là chế độ ờ, của bếp nướng nướng tự động theo loại thực phẩm hẹn giờ nướng bếp bên phải nó sẽ có nấu nước hâm và chọn nhiệt độ chiên ở bếp bên trong nó sẽ có hai cái chế độ nấu cơm và một chế độ nấu cháo trên cùng và nó cũng sẽ có hẹn giờ nấu cho cả ba bếp ừ. để tiếp tục video clip thì à, tôi sẽ quay lại với cái con bếp chính ngày hôm nay để à, test giao cho khách thì đây là dòng bếp Paloma model là N36BS thì bếp này tôi cũng đã gắn cái công tắc rang vào rồi đây khi các bạn bật qua phía bên phải này là tắt cái chế độ rang nó đi các bạn bật qua phía bên trái này là bật cái chế độ rang là để à, que cảm biến này nó tăng nhiệt độ lên ta có thể uh, nấu được những món có nhiệt độ cao thoải mái không sợ bị tắt lửa nữa đây là nội thất của bếp đây bếp đã được à, bọc lưới chống chuột ở phía dưới và những cái lỗ lớn ở phía sau cũng đã che kín lại bây giờ tôi sẽ đóng à, nắp bếp lại để à, test những cái tính năng của bếp và cho các bạn xem thêm cái ngoại thất của nó đây là bản à, giá của bé đây đây là ngoại thất của bếp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 nhiệt độ đáy nồi nó phải đạt trên 300 độ thì bếp nó mới khóa ga đây bên trái đã khóa ga bên phải khóa sau cái chế độ nước cạn nồi công tắc đang ở vị trí là mở đây bây giờ tôi cũng sẽ lắp pin sạc vào bếp để cho các bạn xem và thử pin đây tôi để dấu cộng vào à, bên ngoài giống như cái hình hiển thị bên trong thì bên này tôi chỉ sử dụng có một cục thôi nên nó không đủ độ dài với học pin thì tôi có kèm thêm một cái lò xo này